Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một chiếc xe Các bạn có nhìn thấy chiếc xe này rất là quen không? Uh, trong tất cả các kho xưởng nhà máy như là nơi sản xuất thì uh, chiếc xe này uh, đã phục vụ rất nhiều tuy nhiên là những cái dòng xe khác ở trên thị trường thì nó sẽ chỉ là xe nâng tay thấp 2,5 tấn 3 tấn còn chiếc xe mà hôm nay mình quay để các bạn xem thế là chiếc xe 3 5 tấn của thương hiệu uh, Fosan thì cái xe này có những cái điểm gì khác nhau các bạn hãy cùng mình xem xe nhé à, đầu tiên thì ờ, về cái càng xe thì như các bạn đã nhìn thấy thì nó cũng sẽ có là xe ờ, bằng nhựa bọc lõi thép thì các bạn có nhìn thể nhìn thấy này nó cũng giống rất rất nhiều những cái càng khác tuy nhiên phần phía bên dưới này là trục thủy lực trục thủy lực của chiếc xe 5 tấn thì nó sẽ to hơn kích thước nó sẽ to hơn và tại đây thì có cái vai xe này các bạn hiện tại thì cái vai xe này thì khác với cả các dòng khác một chút xíu hay là nó có thêm một cái uh, vai nó có thêm một thanh sắt để chịu lực ờ, cái vai này thì thường khi mà nâng hàng nặng và tải trọng nặng thì thường thì sẽ rất là dễ bị gãy vai và việc này thì rất ảnh hưởng đến xe và cần phải uh, thay thế luôn nếu không thì không thể sử dụng xe được nữa thì hiện tại thì ở chiếc xe 5 tấn này của mình thì có một cái vai xe ờ, là một cái thanh chịu lực ở đây thì nó sẽ hỗ trợ các bạn về cái việc mà uh, nâng hạ hàng hóa cũng như là hỗ trợ hàng hóa lên và xuống phần phía dưới này thì vẫn là bánh xe PU bọc loại thép chiếc xe này thì bánh như thế này thì nó sẽ hỗ trợ các bạn rất lớn trong cái việc mà uh, làm việc tại đa môi trường bởi vì ờ, bánh xe này thì kéo rất là mượt tại những cái xưởng và những cái nơi mà uh, mặt phẳng và sạch sẽ thì cái bánh xe này thì kéo rất là êm uh, đây là hai hai bánh chính đó hiện tại thì bên mình cũng có đầy đủ bánh về bánh ni lông cũng như là bánh PU uh, càng xe bên phía trên bên cạnh bên cạnh xe thì sẽ có đầy đủ những cái thông tin chi tiết về uh, cách cái hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi mà sử dụng xe nâng các bạn đọc hướng dẫn thì có thể hiểu hoặc là có thể search ở thêm ở trên mạng về những cái cảnh báo này giúp mình nhé phần phía trên này là hai bánh phụ hai bánh phụ thì ờ, khác với cả các bánh khác là bánh xe thì nó sẽ có màu đen này bánh xe có màu đen và phần phía trên thì sẽ có một cái bánh phụ ở phần phía dưới đó cái bánh phụ này thì sẽ hỗ trợ và giúp các bạn trong cái quá trình mà làm việc ờ, thì sẽ ờ, dễ xỏ vào những cái palette hai mặt hơn hoặc là sẽ cân bằng ổn định khi mà mình sử dụng khi ờ, sử dụng palette hai mặt ở phần phía trên này thì có đầy đủ tem mát của xe thì 5.000 cân Ờ, hiển thị sẽ là uh, được sử dụng trong tải trọng 5.000 cân các bạn mà sử dụng các cái tải hàng mà trên khoảng tầm 3 tấn thì nên mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái dòng xe này thì nó sẽ tốt và đảm bảo an toàn hơn những cái chiếc xe này thì mình cần nên sử dụng dư tải một chút xíu để đảm bảo về xe cũng như là đảm bảo về trong cái quá trình sử dụng của các bạn xe này thì được áp dụng rất là lớn trong ờ, trong việc làm hàng cũng như là vận chuyển um, áp dụng lớn ở trong những cái nơi mà những ký kiện hàng to và tải trọng lớn hoặc là đơn giản hơn thì các bạn có thể nhìn thấy ở những cái nơi công trường cần uh, sức nặng và cũng uh, cần cái sự uh, xe sử dụng xe đảm bảo bền chắc và an toàn về cái khung khung sắt thì cái dòng xe 5 tấn này nó cũng sẽ to và nó sẽ dày hơn và sẽ dày hơn so với cả nó sẽ dày hơn so với cả các cái dòng xe 2, tấn, 2,5 tấn và 3 tấn khác dòng xe tay thấp này ở bên mình thì hiện tại thì đang có rất là nhiều xe uh, xe nâng tay thấp hàng cơ xe nâng tay thấp kéo điện và ờ, xe nâng tay thấp gắn cân in inbuild hoặc không in inbuild còn hiện tại là chiếc xe này là chiếc xe càng 685 nhân 1220 Đây là một cái thông số càng rộng và thuộc dạng, dạng càng cơ bản Về vận hành xe cũng như là chi tiết xe thì mình sẽ nhờ anh kỹ thuật Ở bên mình uh, sau đây thì anh kỹ thuật ở bên mình sẽ tiến hành vận hành xe để các bạn xem nhé à, ờ, Mình chỉ cần uh, gạt càng gạt thì chiếc này nó sẽ lên với các chiều cao như mong muốn để các bạn có thể uh, di chuyển cũng như là sọt pallet ở phần phía trên này thì cũng đã có một cái lưu ý là các bạn không nên sờ tay vào trong cái quá trình của mình vận hành nhé để đảm bảo an toàn trong khi quá trình sử dụng xe ngoài ra thì ở bên mình thì rất là có sẵn những cái kho về ờ, phụ tùng về xe nâng chắc nữa thì mình sẽ hướng dẫn với cả mình sẽ quay chi tiết để các bạn xem nhé đây, đây là chiếc xe đã nâng đến chiều cao nâng tối đa của nó và mình có thể dễ dàng kéo khi mà vận chuyển này ở trên cái địa hình gồ ghề tuy nhiên là chiếc cánh lốp xe này thì có thể sử dụng được hoàn toàn đơn giản cũng như là dễ dàng Đó. đây, đây là cái kiện hàng mà mình cần làm nhé thể điều chỉnh điều chỉnh xe này để chiếc xe uh, ờ, ờ, dễ dàng vận hành và trở vào cái pallet hàng kiện hàng này của bên mình thì hiện tại đang có tải trọng là hơn một tấn đó xong rồi các bạn có thể nâng nâng pallet lên và kéo đi ứng dụng của chiếc xe này thì rất là cần thiết các bạn có thể sử dụng ừ, tại rất là nhiều những cái địa điểm khác nhau